chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin PE quá đà, ván cờ VinFast có cứu được Vingroup hay không? Rất nhiều người đang quan tâm và theo dõi việc VinFast quảng cáo cho dòng xe VF8 vừa được xuất cảng sang Mỹ đều thấy rõ. Ván cờ này Vin chỉ đậm, quá, lố và sẽ lỗ. Theo VinFast công bố, mỗi xe VinFast được chào bán tại Mỹ với giá 41.000 USD như vậy tổng cộng 999 chiếc sẽ bán thu về hơn 40 triệu USD. Trong khi đó chi phí sơn sửa con tàu đã là 30 triệu USD, chi phí cho chuyến vận chuyển tầm có khoảng 10 triệu USD nữa, tổng cộng đã là 40 triệu đô la. Như vậy tiền bán lô hàng này chỉ đủ để ông Vượng chi trả tiền sơn sửa thuê tàu, tiền vốn sản xuất xe, tiền thuê đội ngũ bán hàng, tiền chi cho báo chí để PE sản phẩm và tiền chi tổ chức một buổi lễ linh đình với các quan khách cấp cao vân vân. Tất cả đều không thu lại được đồng nào. Bài toán lỗ vốn như vậy nhưng ông Vượng vẫn thực hiện. Không những thế, ông còn cho nhân viên của mình hô hào ẩm mỹ tung khống lên những con số sai lệch thực tế. Từ ngày 15 tháng 11, nhân viên của VinFast đã đồng loạt tung hô về con tàu VinFast chở 5.000 chiếc xe ô tô đang vượt đại dương. Điều này đã gây ngộ giận rằng VinFast sở hữu con tàu đó và đang trên đường xuất khẩu. Nhưng thực tế cho đến ngày 26 tháng 11, Tàu mới rời cảng và đó là một con tàu VinFast đi thuê. Tuy sức chứa của con tàu này tới 5.000 chiếc xe, nhưng thực tế chỉ chở vẻn vẹn có 999 chiếc. Đây là hình ảnh những lời tung hô quá đà của đệ tử ông Vượng. Những động thái này đã làm cho cộng đồng mạng nghi ngờ và đặt ra biết bao nhiêu giả thiết cùng các tranh luận trên mạng xã hội. Facebook Dương Quốc Chính thì cho rằng Vin PE lộn số và đội ngũ PE của VinFast thiếu chuyên nghiệp khi đưa tin sai lệch như vậy. Facebooker này thì nghi ngờ rằng việc tổ chức lễ xuất khẩu linh đình nhằm ngăn chính quyền có những động thái manh động với ông Vượng. Vì ai lại vừa mới làm lễ xuất khẩu ô tô làm dạng danh non sông mà nay thì đã mất mặt quá. Ông Chính cũng nghi ngờ về những thành công của VinFast vì theo ông đây là xe tàu được thuê Tây thiết kế, dán mác Singapore rồi thổi thêm tí hồn Việt Nam. Do đó chi phí sản xuất cao nhưng chất lượng thì chỉ ngang với xe tàu nên sẽ không thể cạnh tranh được tại thị trường nước Mỹ. Facebook, Nguyễn Đăng Hải thì nhạo báng rằng nếu xuất sang Mỹ không ai mua thì lại nhập về Việt Nam và lại quảng cáo là hàng của Mỹ. Một vấn đề nan giải khác của VinFast là vốn. Vốn của VinFast là nguồn gốc từ bất động sản của VinHomes mà hiện nay VinHomes đang gặp quá nhiều vấn đề rất nhiều rủi ro. Từ việc cổ phiếu bị rớt giá đến việc các công trình của Vinhomes bị tố cáo là kém chất lượng, đến việc làm ăn gian dối đã bị khách hàng biểu tình phản đối khắp nơi tại Việt Nam. Không biết Vinhomes có thể trụ được qua nổi giai đoạn khốn khó này hay không. Nếu Vinhomes sụp đổ thì tất yếu VinFast cũng sẽ bị sập theo. Đây là hình ảnh khách hàng của Vingroup biểu tình phản đối Vin. Tất nhiên VinFast cũng có kế hoạch dự phòng, đó là dự kiến huy động vốn từ nước ngoài. Theo một hãng tin nước ngoài, VinFast đã có kế hoạch lên IPO tại Mỹ từ tháng 4 năm 2021 và họ hy vọng có thể được niêm yết trong năm 2022. Họ cũng mong muốn được định giá doanh nghiệp này vào khoảng 60 tỷ USD, nhưng kế hoạch đã bị thay đổi bởi mức định giá có vẻ chưa chắc chắn trong bối cảnh thị trường hiện nay. Giờ đây kế hoạch IPO tại Mỹ lại được công bố vào khoảng tháng 1 năm 2023 và dự kiến thu về khoảng 1 tỷ USD trong đợt này. Tuy nhiên, rất khó đoán là VinFast có thể IPO e thành công hay không khi mà việc định giá doanh nghiệp đến lúc này vẫn chưa được công bố. Như vậy, cho dù VinFast mong muốn có thể huy động được vốn ở nước ngoài để cứu nguy cho Vingroup thì cũng khó có thể thực hiện nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay. Sự chậm chạp này có thể đã làm ông Vượng nôn nóng đến mức ông đã phải chi ra khoản lỗ khổng lồ để đánh bóng hình ảnh lên trăng. Đây là hình ảnh Thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper và bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu trong một buổi lễ ký kết tại Mỹ. Nhiều người thì cho rằng Vin đã cụt vốn, đã hết hơi. Trong cơn hấp hối thì ông Vượng phải làm mọi cách để cứu vãn tình thế, tránh một kết thúc bi thảm như Vạn Thịnh Phát hay Tân Hoàn Minh. Sau những cú lừa của trái phiếu doanh nghiệp và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tại Việt Nam, giờ đây việc lùa gà ở Việt Nam không còn dễ dàng nữa. Phải chăng ông Vượng đang chuyển dịch thị trường sang Mỹ để tiếp tục lùa gà Tây? Chấp nhận thua lỗ một chuyến hàng và tốn kém cho một buổi lễ linh đình, cũng phải chăng ông Vượng đang dùng một mũi tên để bắn 3 đến 4 con nhạn? Tuy nhiên, những người tính táo đều thấy rằng kế sách của ông có thể có hiệu quả trong ngắn hạn,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 rất đông quan chức chính phủ đã tham dự bao gồm có Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính và nhiều bộ trưởng, lãnh đạo các ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam có mặt trong buổi lễ cũng đã đưa ra ý kiến của mình. Đây là hình ảnh quang cảnh buổi lễ xuất khẩu xe VinFast. Tại buổi lễ này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup cũng lần đầu tiên xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng, dẫn đến rất nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Sự xuất hiện của ông Vượng bên cạnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bác bỏ mọi tin đồn. Hai ông ngồi gần nhau và đi cùng nhau, chuyện trò khá thân mật trong buổi lễ. Có lẽ ông Vượng không bỏ trốn, không bị truy nã và không bị cấm xuất cảnh như nhiều người đồn đoán như vậy. Hoặc có thể giữa Vin và chính phủ đã đạt được một thỏa thuận nào đó nên ông Vượng lại có thể xuất hiện công khai. Và buổi lễ này là cách mà Vin tạo ra để ông Vượng xuất hiện một cách có ý nghĩa. Chỉ có người ở trong cuộc thì mới biết rõ được nội tình, còn cư dân mạng cứ thấy lạ thì đặt giả thiết như vậy. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng bên cạnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và các bộ trưởng tham dự buổi lễ. Nhìn vào dàn khách mời thì có thể hình dung vị thế của Vin khi mà ngoài Thủ tướng còn có rất nhiều bộ trưởng cùng tham dự. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu những lời có cánh ca ngợi sự thành công của VinFast như một công nghệ mới nhất tự động hóa cao nhất, thông minh nhất, cách tiếp cận khách hàng khác biệt nhất, vân vân. Cho dù sự thành công này còn cần phải chờ thời gian để kiểm chứng và các quan chức trong chính phủ cũng như xe của chính phủ chẳng ai dùng xe VinFast cả. Ông Phạm Minh Chính đã đánh giá VinFast có quá nhiều cái nhất, quá tuyệt vời vân vân. Có lẽ nên chẳng cần đề nghị ông Phạm Nhật Vượng tặng cho ông Chính một chiếc VinFast 8 thay vì cứ để ông Chính dùng xe xăng của cao cấp của tư bản. Ông đại sứ Mỹ thì cảm ơn VinFast đã xây dựng nhà máy ở Mỹ, tạo công việc làm cho hàng nghìn lao động ở Mỹ và hy vọng rằng VinFast sẽ làm hài lòng người tiêu dùng Mỹ và có các chương trình chăm sóc khách hàng Mỹ tốt hơn khách hàng của Việt Nam. Nếu không, sau này ông đại sứ sẽ lại rất ngại, mà đất Mỹ cũng không giống đất Việt Nam. Đến lúc đó không biết ông Vượng có thuê được đội ngũ mặc đồ rằn di để canh cửa, đánh khách hàng hay không. Đến lúc vậy, không biết làm sao có thể tung hô rằng tự hào lắm Việt Nam ơi, lo lắm thay. Đây là hình ảnh dàn xe VF8 rất mượt mà xếp hàng trên cầu cảng chờ lên tàu. Buổi lễ xuất khẩu dàn xe VF8 đã sang mượt lộng lẫy lần lượt lên tàu, dự kiến thời gian vận chuyển là khoảng 20 ngày vào cuối tháng 12 sẽ đến Mỹ, điểm đến là cảng California. Ô tô VinFast được vận chuyển bằng con tàu treo cờ Panama trên thân mang dòng logo và dòng chữ VinFast. Đến giờ thì ai cũng hiểu dòng chữ VinFast này chỉ là chữ quảng cáo cho món hàng mà con tàu này vận chuyển, không phải là tên chủ sở hữu của con tàu. Được biết, sức chứa của con tàu này là 4.500 chiếc xe ô tô, nhưng VinFast chỉ chở có 999 chiếc trong chuyến đầu tiên. Trong khi tiền vận chuyển lên đến 10 triệu USD cho một chuyến và tiền thuê tàu, sơn tàu sửa lên tới 30 triệu USD. Đúng là một bài toán lỗ vốn nhưng Vin vẫn làm. Và vì sao lại như vậy? Vì cần đánh bóng tên tuổi vào thời điểm ngặt nghèo này hay sao? Hay vì cần phô trương trông chủ trở lại sản diễn sau rất nhiều tai tiếng vừa qua? Và vì sao lại chọn con số 999? Vì nó đẹp, nó mang lại vận may giúp ông chủ xả xui hay không? Đây là câu hỏi cũng đặt ra. Sau Mỹ, VinFast sẽ tiếp tục xuất khẩu VinFast 8 sang Canada và châu Âu Hãng này công bố đơn hàng tại Mỹ là 25.000 chiếc và có đến 65.000 đơn hàng khắp nơi cho dòng xe VF8 và Vinfast 9. Những con số rất khủng này lại một buổi lễ hoành tráng. Phải chăng là nhằm giúp mục đích Vin lấy lại hình ảnh để khoe mẽ và tiếp tục lùa gà tại Việt Nam? Đây là hình ảnh những chiếc xe VinFast 8 lần lượt lên tàu. Tại Việt Nam, xe VinFast 8 đã được giao cho khách hàng từ tháng 9 nhưng hãng không công bố số lượng đã giao trong group xe điện VinFast hội những người đi ô tô điện VinFast thì Nick Phan Xuân Thắng phản ánh rằng Tôi đã cọc mua xe VinFast E35 từ tháng 7 năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được xe. Có ai biết thông tin gì thì cho biết nhé vì cũng muốn có xe trước Tết Quý Mão 2023 để đi. Không thấy ai trả lời ông Thắng cả, không ai comment vào mà chỉ có một link status cho ông. Dù ai cũng biết admin của group này là nhân viên của VinFast. Điều kỳ lạ là đáng lẽ ông Thắng mua xe thì phải liên hệ với đại lý bán xe, nhân viên bán xe, nhân viên chăm sóc khách hàng, chứ sao lại lên mạng xã hội để hỏi. VinFast được thành lập vào năm 2017 và từ đó đến nay vẫn luôn gây ra những tranh cãi trái chiều. Những người mua xe của VinFast hoặc là nhân viên của Vin hoặc là người yêu VinFast nhưng những phản hồi sau khi mua xe khá tiêu cực cả về chất lượng xe và về cách mà VinFast đối xử với khách hàng.